Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Anh em ơi Ngày mai là chúng ta đã đến với cả vòng chung kết của giải Premier League rồi đấy Anh em có nhớ không? Anh em có nhớ không? Ừ Ngày mai Vào lúc 18 giờ Chúng ta sẽ đến với cái loạt trận cuối cùng Của giải Premier League Game Today anh em nhá Thì đấy Ngày mai là đến vòng chung kết rồi thì tôi xin thông báo với anh em luôn là ngày mai sẽ là kết thúc giải Và chúng ta sẽ thi đấu một cái uh, loạt trận bo 5 Nha anh em nhá Loạt trận bo 5 gồm có 5 trận Giữa 8 kỳ thủ xuất sắc nhất của ờ, cái vòng loại Hứa hẹn là sẽ mang đến những cái trận đấu cực kỳ kịch tính và gay cấn trong cái vòng chung kết Bởi vì đơn giản thôi Bây giờ ấy, à, anh em có thể thấy là ở trong cái vòng chung kết của chúng ta có uh, các anh em GTD kể cả là chị em chị em Lam Chin hay là chị em Heo hay k lăm thì đều là top server thậm chí là top thế giới luôn tức là bây giờ cái clan của tôi ấy quy tụ những cái kỳ thủ xuất sắc gần như là nhất cái trò này rồi ở trên toàn thế giới đó nên anh em có thể thấy là toàn top và toàn GTD thôi chính vì thế nên là gần như là nó là cũng là giống như là kịch tính như là cái vòng chung kết thế giới vậy nhá anh em nhá đấy, ờ, cũng không phải khoe đâu nhưng mà <laughs> đúng là như thế rồi chúng ta đến với trận đấu ngày hôm nay hôm nay thì chúng ta chơi cái gì đây <clears throat> ui rồi mẹ ơi thôi thôi thôi định hướng rồi nhưng mà nghe nói là goblin mạnh đúng không anh em nghe nói là goblin mạnh đúng không hay chơi goblin <clears throat> goblin thì lóc lại round này à hơi phí nhở chúng ta có chơi lóc lại round này không mà chơi Goblin Nhiều thằng nó chơi thì cũng không thích Không không không thích lắm đâu Chơi nó nhàm rồi Mấy cái buổi live stream cho anh em mà toàn chơi Goblin nhàn lắm rồi Đấy có thằng sang soi này À có thằng sang soi Chắc là biết mình biết mình Rồi ok ok ok Có hai con thôi mà Có gì đâu hai con hai sao thôi Có gì đâu Yếu ấy mà Trận này mới để ý nhá Trận này mới để ý có thằng thằng Cloudy Thằng Cloudy này là chửi clan tôi kinh lắm đấy Thằng Cloudy trận này đánh hay Evil Clyde à Ôi chết mẹ Biết thế lóc lao trước anh em ạ Thôi được rồi Đồ này thì lấy cái gì đây Lấy tạm ở chém lan Chơi sát thủ luôn Có gì đâu Nghe nói là cờ lâu đi à, chửi cờ lan GTD nhiều lắm Chắc là coi như là gặp cờ lan GTD nhiều, bị hành nhiều đấy mà Thế là suốt ngày vào bảo cờ lan GTD là chơi bẩn ạ Chơi uh, bắp bẩn, bắp bẩn Leo rank thì người ta chơi party, bạn bè chơi với nhau bình thường đúng không anh em Có cái gì đâu mà bắp bẩn với cả bắp sạch hai người trong GTD party với nhau thì nó là quá bình thường Về căn bản là clan của tôi ý thứ nhất là nó đông là một này thứ hai là cái gì thứ hai là là là anh em hay giao lưu với nhau hay vào trong bóc discord đó vào trong bóc discord buổi chiều rảnh rỗi hay là buổi tối ừ, không có việc gì làm thì anh em rủ nhau party làm vài ván có cái gì đâu đúng không đấy thế mà rồi gặp nhau ui flame này chơi gì đây chết mẹ không có có có ma lăng không có ma lăng chơi cái gì đây Hả? Sao mỗi round ra một kiểu ấy nhỏ Cù lai à? lên thì đéo có tiền mua Cho hai con Glacier vào vậy Thôi rồi, cứ chơi tạm như này đi Chả nhẽ lại phải, phải lóc lại thôi Lóc lại làm gì Bây giờ bài nó trò gì chơi cái đấy thôi anh em ạ với cả không có đồ thì mua con đấy nó cũng không có giải quyết được nhiều vấn đề lắm thực ra là nếu mà có bộ human uh, ra được cái con lc sớm thì cũng có thể chơi được đấy ghép được cái uh, ờ, mom cái chém lan nhưng mà cái con đấy tôi sẽ mua sau rồi cứ tạm thời như này đã nhẹ nhàng như này đã anh em ạ ờ, mua cái gì đây nhẹ nhàng tình cảm mà tôi cũng chưa biết trời gì cơ Đấy thì tôi nói lại cái việc vừa nãy là thằng cầu lâu đi kia tôi nhớ thằng đấy rồi nhá Tôi nhớ ở đấy suốt ngày chửi của Lan tôi ạ, chửi trên các diễn đàn luôn Tôi nhớ rồi, có nhiều anh em bảo rồi Thôi được <clears throat> Cái thằng đóng cái cái cái cái cái cái khung queen đi kìa Anh em thấy không? Đóng khung queen đi kìa Trận này phải cho biết bài học mới được Bảo suốt ngày ra mấy cái diễn đàn xong nhắc đi nhắc lại là cờ lan GTD toàn những cái thằng chơi ngu bắp bẩn ạ Anh em thấy cay không? Được, chuyện này biết như nào nhá Tôi riêng tôi mà đánh như chơi thắng thì thôi xác định luôn đi bạn ơi Xác định luôn bạn ơi, xác định luôn Hunter khỏe quá Khỏe quá Ui rồi ôi Khỏe quá Ở đằng sau đấm từng con một hay quá, bắt được cái giáp tuyệt vời Nhưng mà bây giờ có vẻ như đội hình này hơi yếu anh em ạ Từ từ nhá Cho Glacio nhiều này Glacio Clyde à Nhưng mà chưa ra con Clyde nào anh em ạ Chưa ra thêm một con Clyde nào nữa Tôi tôi thực ra tôi đánh phải nói là gần như là ngu nhất cái clan của tôi rồi. Đấy, thế mà tôi đánh tôi đảm bảo với anh em luôn tôi vẫn đánh hay nó <coughs> cho hai đỏ vào hai glacier chuyển sang glacier đỏ cũng được có gì đâu ôi giời bình thường như tôi nói tóm lại là cái gì cũng chưa biết là chơi gì anh em xem tôi nhiều em biết đúng không xem nhiều cũng biết thực ra là cái việc tôi chơi gì ấy nó đéo phụ thuộc vào đầu game anh em ạ nó chỉ phụ thuộc khi mà nó ra con co thôi còn đầu game chơi cái gì thì mặc kệ bình thường có cái gì đâu chơi cái gì mà xếp đội hình làm thế nào để chúng ta xếp được cái đội hình chơi được giữ máu được chơi mạnh được là được chứ còn nó ra cái gì không quan trọng lắm đâu anh em <clears throat> round 21 chốt đội hình vẫn kịp nha anh em nhá không cần chúng ta vẫn có thể xoay được ơi xin ạ à? nhìn này ra được sắt đao cứu lâu ốc assassin rồi ba xin vào ba xin hai glacier ghép chém lan vào chơi assassin ok đấy thôi được chơi uh, assassin đi bán uh, đỏ được hai glacier ốc rồi sẽ chém nhanh hơn update mới là ốc nó được bắp cái hút đam cái hút mala mà, mà cái bọn glacier cũng được bắp tốc bắp tốc độ lên ờ, đánh nó sẽ rất nhanh đấy Ui Đừng có nói thua này nhá <coughs> Warrior cũng mạnh lên Update ở Warrior này mạnh lên 6 con Warrior mạnh phết Nhưng bây giờ là mới có 5 con thôi Vẫn gánh kèo Vẫn cái con tư tế này vẫn gánh, gánh kèo À con thị vệ Thị vệ thị vệ Đại lộ thị vệ vẫn gánh kèo Ok Đánh khá là trâu ấy chứ Ê Sao Divo Ờ sao vô, Sao vô, à? Còn cây nữa này Walker set 9 sin à À chín sin chín sin cũng được Hợp lý anh em Chưa có mặt lạ điên nhỉ Chưa có phải thêm cái que anh em ạ Thêm cái que cái, cái hút máu Thiếu thiếu thiếu thiếu đồ thiếu đồ thiếu đồ Rồi trận này có thằng chưa xin <clears throat> Rồi vậy là trận này cũng có một thằng chơi xin đây À nhưng mà thằng này nó đang bị ao chắc là ao Nếu mà nó bị ao thì chỉ có một mình tôi chơi xin thôi Thì cũng được Thôi xong rồi Đây là 9 xin rồi đây này Bài 9 xin đây rồi Có phải không nhở Anh em theo anh em thì thì thì ờ, tôi có lên chơi và chín xin trong người ta này không Đang có chuỗi này Đang có chuỗi rất ngon nhá Thực ra thì 9 xin bây giờ chơi cũng khá là yếu Mấy buổi livestream gần đây thì cũng chưa chơi 9 xin Nhưng mà chơi Assassin không thì cũng không mạnh lắm đâu Assassin thường sợ mấy cái, cái bọn Chơi uh, Goblin, chơi Wario Wario 9 con bây giờ nó cũng khỏe rồi Khả năng có thằng chơi Wario đây này Thằng Hàn Quốc là chơi Wario Trận này chơi Wario Trận này có cả Hunter, có cả Wario, có cả God Ây à Tôi đã gặp cái thằng Hàn Quốc chưa nhỉ Để xem nào Rồi gặp thằng Hàn Quốc rồi từ lâu đi ra gặp ở round 5 Rồi ok Về ở round này chúng ta sẽ gặp cái thằng Trung Quốc Thằng Trung Quốc đang ở vị trí uh, Top 5 À top 6 Top 6 Khá yếu Không phải áp cấp đâu có mặt nạ hút máu này đây đây đây đây đây chơi xin chín xin à có bọ cạp này à chín xin hay là sáu xin đây 6 xin thì hơi yếu Anh em cũng biết mấy cái trận mà tôi ờ, live stream đấy 6 xin Đồ này không 6 xin được 6 xin là phải có mặt lạ hút máu Mặt lạ điên cơ Mặt lạ điên cơ Thôi Tôi nghĩ là chơi 9 xin đi Rồi thằng này khá hiếu 4 Exit à 4 Exit Tôi nghĩ là tôi sẽ phải roll đấy Tầm này bắt đầu yếu rồi Round thứ 12 là sẽ bắt đầu lại cái vòng lặp Roll thôi Đấy rồi Ôi nhưng mà thôi chết rồi Không có slot cho vào Roll tiếp à Không Roll tiếp tốn nhiều tiền quá Roll hai cái ba cái là được rồi ừ, hmm, Không nghĩ nhở bán con gì đây Abyssal Guard à không Con này có thể dùng được không được không được không được con này bán đi từ đã abyssal guard thì kẹp vào kẹp marine vào tạm thời đã anh em ạ à. chưa có 9 xin thì thì thì thì nữa chắc là vẫn phải kẹp marine đấy rồi gặp ngay cái thằng 6 warrior đây rồi chết mẹ có mất chuỗi không nhở thằng này mạnh này Ui xong Nó có cái con Swordman hay sao Thôi mất chuỗi rồi Ăn cứt rồi anh em ơi Mẹ 9 Wario Ai chắc chắn là 9 Wario rồi Mà nó chơi 6 Wario Nó cũng mạnh hơn tôi Sành quá Ui Vừa bàn nó ốc đi lại ra con ốc ạ Không hiểu kiểu gì Vừa bán con ốc thì ra con ốc Chết thật Hờ Có bị đen quá không nhỏ Bố mày bực bố mày bán luôn đi bây giờ như lại Lừa thế gặp Cloudy Chanter À Chanter Chín ép rồi thằng này chín ép rồi Trông giống chín ép lắm Ui nhưng mà bây giờ tôi toàn thua này anh em ơi Eco rồi Thôi chết không được này thì lại eco rồi thì vừa có một cái chuỗi xong cũng phải roll rồi mà đéo giữ được chuỗi này khó Trời ơi Ui, bản ốc kìa Ú mày ghét tạm Tôi biết tôi phải chơi cái gì rồi anh em ạ Tôi biết tôi phải chơi cái gì rồi Tôi sẽ không chơi xin nữa Anh em nhìn anh em đã đoán ra được cái bộ gì chưa <laughs> Anh em đoán được chưa Được Tôi sẽ chơi cái bộ này Tôi sẽ chơi bộ này Bộ gì anh em anh em đoán được chưa? Anh em comment nhá. sáu glacier à sáu glacier fake anh em ạ à. ok trận này chơi sáu glacier fake máy chém anh em nhá máy chém nhưng mà có vẻ rôn hơi khô máu đấy hết mẹ tiền chơi hơi bị gắt chơi hơi bị gắt anh em ạ Xả tiền hơi gắt Anh em nhìn thằng top 1 kìa Thằng chó Hàn Quốc 51 tiền Level 7 51 tiền chưa thắng ạ Thôi sao Sành như tàu là chuối Bài này tí lỗi cứ kẹp 4 Glacier vào trước đã Bao giờ có Grim Chok thì nó sẽ là 6 con Thôi chết rồi, đồ khèo rồi. Cái cái cái cái món đồ ở rau round 15 nó đéo ra cái gì cả anh em ạ. Trời ơi, sao lại là trượng phép cả giao dịch chuyển thế kia. Ui cái thằng top 1 trông nó xanh quá, đã chuẩn bị chuyển gót rồi đây này. Nguy hiểm thế nhở Nói chung là cái tầm này là phải xếp counter nó Đồ chốt luôn thôi chứ còn không đợi được đâu anh em Nhất là chơi cái bộ uh, Glacio thì càng không đợi được Cái bộ 6 Glacio thì form ở level 7 Tôi nghĩ là form ở level 7 đi là chúng ta chơi uh, Bây giờ chúng ta chỉ cần kiếm một con Grim chắc nữa thôi là xong Là chúng ta chơi ở level 7 được Đấy, vứt tạm con uh, con Abyssal Guard ra Đấy, chúng ta có 7 con là có thể chơi được 6 Galaxy Effect Chơi uh, roll PA, roll sát đào killer lên 3 sao thì là hợp lý Đấy, Còn nếu mà chúng ta mà mà mà up cấp thì sợ hết tiền anh em ạ Bởi vì tôi roll nó cũng hơi quá tay trong cái trận đầu game Tầm này mà roll nữa hay là up cấp, ấy, tiền up cấp thì chắc là hết sạch tiền Thế thôi bây giờ đợi tích 50 tiền để roll anh em nhá chắc là cũng sẽ máu nó sẽ giữ được đến khoảng round 20 sau đó 21 thì bắt đầu tụt dần máu đi à cây cây ba rồi này chưa chưa chưa phải có grim chốc mới lên cây ba được thêm một con uh, con con uh, ờ, drui nữa thì mới lên được cây ba rồi tôi sẽ counter cái thằng uh, thằng thằng hàn quốc để kiếm chuỗi rồi bây giờ xếp counter hàn quốc rồi anh em ạ Tầm này thì bây giờ chỉ xếp counter Hàn Quốc để kiếm chuỗi thôi là là ok Hy vọng là sẽ gặp cái thằng Hàn Quốc sớm để tôi xếp counter thằng Cloudy Thằng Cloudy ờ, đội hình Hunter là mạnh lắm anh em ạ Cloudy đang có cái đội hình Hunter rất mạnh Gặp sớm đi Rồi chúng ta cứ tích tiền thôi Chuyện này có Venom nhưng mà không chơi Venom Chúng ta có sát nào Sarao Griller rồi anh em ạ Ngày trước anh em thấy là tôi còn chơi cả Venom này Rồi tôi chơi cái gì nữa Tôi chơi cả con uh, Skull Hunter Chơi kết hợp với cả bộ này rất là ok Tính xem gặp thằng nào đây Ơ ờ, gặp thằng Cloudy rồi này Gặp thằng Cloudy, gặp cả thằng Hàn Quốc luôn Ôi ừ, gặp hết rồi Ôi giời Nhầm Tôi nhầm anh em ạ à. Vậy là còn thằng uh, Trung Quốc ít chữ và thằng Mr. Lick thôi Chưa gặp Đến đây Chuyển của Denterat Đây rồi, Trung Quốc đây rồi Cướp được skill con súng Khá là ok ở đây Có ăn được không ok, chúng ta vẫn có thể giữ được cái lượng máu khá tốt ở đây. Grim, ra đi. Round này có Grim, không có. Rồi trận đấu này thì chúng ta round tiếp theo sẽ gặp thằng Mr. League. chơi Collide. Mr. chơi Collide cướp con uh, con gì nhỉ? Tôi nghĩ là cướp con con con con Agli là ngon nhất đúng không chúng ta cướp con Agli của Lai nhá chúng ta sẽ cướp con Agli của Lai rồi ô cái dấu đây tại sao lại, lại, lại cướp được cái con kia nhở ô hai vô lý thật rõ ràng để vị trí con Agli mà Sao lại cướp cái skill của con lightblade nhở Thôi sao Toàn rồi Lỗi rồi Vô lý thật Tôi cần là thêm một cái que lửa Anh em ạ Rao này cho xin một cái que nhá Cho xin một cái que đi Một cái que với cả một cái giáp nữa là được Đồ nó vừa khít một cái giáp Rồi chúng ta có 50 tiền chúng ta roll ở 7 thôi anh em ạ Cứ giữ ở 7 roll thôi Cây 3 này Cho lên cây lên 3 Cho Kiếm từ rim chóc Để đủ bộ đá Biến cái con uh, sắt đao cứu lơ này trở thành một cái máy gặt Có giáp đây rồi Doom Ok bộ này cần đu đây rồi được đuôi rồi hay quá áp được con cây lên ba đã lấy cái giáp rồi chúng ta lấy cái giáp uh, giáp thép giáp thép giáp thép chơi bộ này nó cần giáp anh em ạ chứ nó cũng không cần hai cái mờ mờ đâu cần giáp còn tôi là cái que tôi tí nữa tôi ghép cái, cái búa chống chống ép thôi trận này có thằng chơi ờ, uh, 6 hunter này phải quá ôi mẹ ơi nó bắn kìa nhưng mà cái tầm này thì thôi tôi, tôi, tôi cũng chấp nhận mất máu thôi Nhưng mà mất nó ít ít thôi Mất nhiều thế Đây rồi Được rồi anh em ơi Tầm này thì lại vô địch Bây giờ phải roll sắt đao killer 3 anh em nhá Máy chém này vẫn chưa đủ đâu Lên 8 à Như này phải lên 8 cái việc lên 8 này sẽ khiến cho cái ờ, cái cái cái ờ, việc mà tôi lên được con sắt đao cứu lơ lên 3 sao nó sẽ chậm đi rất là nhiều đấy. Hy vọng là tôi sẽ may mắn kiếm cái con uh, sắt đao này nó sớm rồi để xem nào ui anh em nhìn kia tốc độ chém máy chém ui máy gặt máy gặt máy gặt máy gặt 4.0 tôi xong rồi các bạn đã tuyên bố các bạn luôn là các bạn đi hết nhá tầm này có máy gặt rồi sợ gì máy gặt đã được nâng cấp lên hệ thống 4.0 búa này Thêm cái que nữa thôi Thêm một cái que nữa thôi là rất là ok Không thì thêm một viên ngọc cũng được Ghép cái chống Cái cái cái chống ờ, cấm đánh á Chống cấm đánh cũng được Trận này có vẻ không là chuyên mết Rồi chúng ta đợi tiếp lên 50 tiền nha anh em nhá hôm nay đợi 50 tiền rồi rồi tính tiếp 50 tiền roll rồi Không roll bây giờ Phải lấy lợi tức mà roll Mr. Lick chơi Clyde Ui mày khỏe quá Trông này có vẻ như là mình thua Có ăn được không Nhìn con sắt Shutdown Killer vẫn đằng sau chém kìa Nhưng mà nó bị cái lọc cọc nó vào Thôi xong rồi Ui ui ui ui Chém không ăn thua Thằng Lai này có vẻ khỏe này Chung kết với cửa nhà Clyde à Clyde chắc bị chín mua đấm thôi Đồ hơi khèo Ra toàn mấy cái món ấy Món áo mưa các thứ tôi đâu cần Áo mưa với cả với cả dao thì tôi không cần anh em ạ Tôi cần búa này tôi cần uh, Cần thêm ngọc Búa ngọc với cả que Những cái món đồ rất là quan trọng Trong cái bộ này Gặp thằng Hàn Quốc đây rồi Ui mẹ thằng Hàn Quốc là chơi cái gì đây Vừa lấy chơi Wario mà bây giờ chuyển sang ừ vẫn Wario nhưng mà God Wario à, phải cứt. Đội hình lạ nhá. God Wario à God Wario con ấy con rùa xoay. Nó xoay liên tục. Tao sợ mày à? Tao sợ mày. Ồ. Oh. Chơi được, chơi được. Round 25 ở đấy. Tốc độ ra sát đao cứu lơ hơi chậm anh em ạ. Tới tận round 25 rồi Mà bây giờ chúng ta mới có 5 con thôi 5 con sát đao Con sát đao này tôi phải nói thật là Có thể là nó sẽ mạnh khi mà nó lên được 3 sao Nhưng mà nó sẽ không tín bằng cái con Line Blade Line đâu Con Line Blade Line anh em có thể xem cái uh, Những cái trận trước ấy Trận trước video trước Tôi làm là có cái con Line Blade Line Nó clear khỏe hơn Nó bắn xa nó clear nhanh hơn con này thì nó thứ nhất là nó phải có tốn slot cho cái chém lan bởi vì bản thân nó là không có cái bắn lan. Đây rồi, có que đây rồi. Hay quá. Luôn rồi. luôn tiếp. Queen à? Queen of Pain à? Cũng cần. Roll tiếp. ghép cái uh, ờ, critical đi không có bộ xin thêm một cái crit lấy que là chắc rồi lấy que ghép búa gai gậy gai thôi còn gì phải suy nghĩ nữa rồi gọi là đồ chơi thế là gọi là tạm ổn tạm ổn anh em nhá rồi bây giờ kiếm thêm ba con nữa thôi Ui mẹ ơi, cờ lâu đi ghép được cái bộ Exit kìa ơi nó khỏe quá Ăn được không Hóa cóc toàn bộ đội hình Nhưng mà không ăn được Trông có vẻ khá yếu Exit Mặc dù chưa đủ bộ đâu nhưng mà rồng nó lên được hai rồi Không được, không được, chơi như này thì không được Chết mẹ, nguy hiểm quá nhở Đùm lên hai sao Nhưng mà Bây giờ lại vứt Abyssal Guard ra Cho Đùm vào thay Abyssal Guard à có lên không nhở Thực ra Vinsogat trừ, trừ giáp combo thì khá khỏe Doom này thì chỉ chơi ờ, counter god thôi Counter god, counter hướng top 1 thôi Bây giờ để trừ giáp toàn bộ đội hình thì vẫn khỏe hơn anh em ạ Combo này khỏe hơn Thôi được, chúng ta sẽ thử một round nữa Chuyện này lắm thằng chơi Hunter ấy nhở Dạo gần đây cũng thấy nhiều người đi Hunter anh em ạ Hunter có vẻ được uh, cũng được bắp Chơi ở giai đoạn giữa game khá khỏe mấy thằng chơi hunter thì thì, thì, thì nó sẽ uh, khỏe vào giai đoạn giữa game nhưng mà cuối game thì yếu thôi trời rồi một con nữa mà thôi từ từ từ từ từ từ từ từ từ anh em ạ không phải khô máu đâu cứ 50 tiền roll thôi việc gì mà phải khô máu cứ từ từ đã bây giờ còn 47 máu còn nhiều bình tĩnh không có vấn đề gì hết nha anh em nhá Chúng ta chơi khoảng xuống uh... Ờ, Đấy có thằng lại sang soi Sang soi cái đéo vậy Có cái gì mà soi Cướp cái gì Nào bạn cướp cái gì nào Bạn nói cho tôi nào rồi À không <laughs> Không phải đâu cướp cái gì đâu anh em ạ Đội hình lạ thôi Đội hình lạ sang xem tí mà Xem là có mạnh không Sắt đá cứu lơ Cắn hết bọn kia đi Đúng rồi đúng rồi Ui trông yếu thế nhở Chém đéo xuyên được giáp bọn Clyde Cửa lai khỏe quá Chết rồi bọn nó tích đam cho con LC Nó đang thẳng anh em ạ Đang có chuỗi kìa LC tích đam khá nhiều Bỏ ra roll Áp đi số watt cũng được Lấy luôn Thêm con sắt đạp killer nữa đi Một con nữa thôi À không phải hai con nữa Mẹ hai con nữa cả Thôi các bạn ơi, cậu, các, các cậu cứ sang soi nhở Sang soi cái con làm cái gì đâu Để yên cho người ta roll này Kéo ra, cày thế nhở Có cái gì mà sang soi Đánh đi, quay trở về nhà xem người ta đi Xem nhà tôi có cái gì hay ho đâu Sắt đao lơ chém máy gắt chém Combo đẹp, hay lắm Ăn được thằng này Thằng này xanh vãi cướp luôn nhưng mà cái tầm này là tớ ăn được cậu rồi Ra dạ đây, solo, solo, solo Solo, ồ, ồ, ồ, solo Cái thằng lừa mao kia vừa lấy sang soi xong chết ạ Không nhiều kiểu gì hai sát đao cứu lơ nữa cơ à ra 30 rồi vẫn chưa lên được ba hơi đen mẹ con này là chỉ rao 25 thôi là phải lên được khoảng uh, ấy rồi, lên được khoảng 3 sao rồi. Một mình mình chơi mà roll không ra. Đen thế nhỏ. Trận đấu mẹ toàn ego shit anh em ạ, à, toàn ego shit với cả Wario. May thằng Wario là không chơi chín qua đấy. Không thì nó phản đam cho chắc là cũng mẹ, tự chết. Đấm mà tự chết nó chém nhanh chết nhanh hơn. Để rồi. Nhưng mà ghép cái gì đây? Giáp hay mà là điên Giáp cầm đánh Rồi ok Sắt đáo cứu lơ luôn nhanh còn kịp cũng Chết mẹ nó bây giờ Đây rồi Còn một con nữa thôi Ra đi Ra đi bạn ơi Ra đi Đây rồi Ui mẹ ơi Được không Có được không đây Từ từ xếp counter thằng ấy nhá Long Sida Long Sida của Vũ kia Ui Long Sida và của Vũ tôi kia Ui thôi chết chết chết chết chết Chết chết chết chết chết chết Ăn được thằng này không Sắt đá cứu lơ bị đẩy ra sau Nó đủ bộ Exorcist rồng rồi Gáy nữa đi cậu ơi Gáy nữa đi Nào như nào Vừa TD đánh thế nào Hả cờ lâu đi Cờ lâu đi với chúng tôi rồi ôi bạn queen mình cũng queen ờ khác khác cái cái chỗ nào đâu mà bạn bảo là là bạn chơi hay hơn hay là bọn tôi chơi kém hơn ồ ờ, cùng rank mà sao gáy khét thế ghét khét thì thử ăn hộ hộ bài này cái nhá ăn hộ đi ăn hộ cái ăn hộ cái xong rồi hôm nào gặp gtda an ở trong rank thì gtda an lại lại cho bạn một bài học về 6 glacio nhá tôi chơi thì mẹ 6 Glacier này nó chỉ gọi là lằng nhằng thôi Bao giờ gặp GTD an rồi sẽ cho bạn biết Rồi tôi đứng ở đây tôi đón thằng LC nhá Mr. Lick LC bay đấy Mày đây Ô ô ô ô ô ô Trừ giáp nó Đấm chết LC ô Cắt chuối thằng ngôn này luôn Lick của chúng tôi Mr. Lick Ôi, Bây giờ thì không dễ đâu cậu ơi Lay thì cậu bắt làm được tớ thôi nhá Bây giờ thì khác Sát đao cứu lơ đã lên được 3 sao Nào như nào <laughs> Như nào Ui xồi hmm. Làm như là dễ bắt lạt tớ lắm ý Cứ tưởng là tớ chơi cái đội hình này là bắt lạt được tớ Không, không có chuyện đấy đâu Đội hình nào đối với tớ tớ chả chơi được hmm, Đội hình nào mà tớ chả thông thạo 10, 11 Thông thạo 10 đã là cái gì Riêng cái bộ này thông thạo 11 rồi Bao nhiêu mùa chơi 6 Glacier lên Queen rồi <laughs> À đùa xin lỗi anh em Mới có một mùa Mùa trước mới có mùa trước <laughs> hình anh em thấy trên kênh của tôi Chủ yếu là 6 Glacier Là anh em biết là tôi tông thạo đến cái cỡ nào Mr. Lick bắt đầu sang soi mình Bởi vì cái round vừa rồi không để ý là bị thua đấy Bắt đầu soi đấy Phải cẩn thận nhá Gặp lại là bây giờ nó sẽ không CLC Nó sẽ xếp lại đấy Nó không có để ở cái vị trí ấy nữa đâu Bây rồi Thịt lốt thằng này rồi mình đi Thịt lốt thằng này rồi mình đi Thịt lốt thằng này Này thì xoay này Đón luôn Ok Ui máy gặt Chấp hết Một chấp hết Một mình tao chấp hết Ui rồi <laughs> ôi Nhìn nó đấm kìa mười nghìn đam Rồi bây giờ bắt đầu nuôi con Abyssowat Biết thế vừa lấy mua mấy con Abyssowat Tôi bỏ chắc phải bốn con anh em ạ bốn con Abyssowat rồi à, Tầm này là có khi watt cũng lên được 3 sao rồi đấy Đâu, để xem nào, nó xếp ở đâu Rồi ok, chúng ta xếp lại thôi Counter chủ yếu vẫn là counter thằng Clyde anh em nhá Đấy, vị trí đấy, đón, đón, đón, đón Phải đứng ở bên này Đấy, đứng bên này, đứng bên này, đứng bên này, đứng bên này Đón nó, đón nó, được chưa, được chưa Cậu vào đây, cậu vào đây cậu vào đây như nào như nào như nào như nào bờ linh bây giờ khôn hơn rồi khôn hơn rồi khôn hơn rồi không cho con lc nữa ồ oh, khôn đấy khôn đấy ăn được không solo một v một lc solo với cả sát lọc ruler áo ú ú ú ú chấp không được rồi ui giời ơi không được không chấp được solo thì được nhưng đấy có phải solo đéo đâu <laughs> Đấy không phải solo anh em ạ à. Đấy nó không phải solo sau Sorry anh em Đấy nó là mẹ 5 đánh một Thôi 5 đánh một thì chẳng trốn cũng què Đánh thì đéo được Bảo một mình con LC solo Một mình con sắt đao cứu lơ này còn chơi chứ Căng Nói chung là tầm này căng rồi anh em ạ Bắt đầu chỉ còn có ba thằng thôi Nó bắt đầu để ý tôi Nó xếp counter tôi anh em ạ Thế này Tầm này bắt đầu khó rồi con uh, Avenger Clyde nó có đam anh em ạ à. Nó tích đam được sau cái chuỗi thắng rất là nhiều Ở trong giai đoạn đầu game con đấy bây giờ nó khỏe quá rồi Tầm này mà không bắt được cái con uh, con Avenger thì thua Phải đấm nó chết trước đầu tiên Chứ còn để solo thì solo thì đéo được Nó cho nhanh Rồi rồi tôi gáy gáy thế thôi Bây giờ tầm này thì phải chơi cẩn thận rồi anh em nhá Chứ cũng hệ máu bây giờ ít nhất chỗ này rồi Chắc vẫn ăn được thằng Warrior vẫn ăn được cái thằng Guardian God Rồi bây giờ phải xếp này Xếp phải lừa nó này Lừa nó này Lừa cẩn thận này Nó sang nó soi này Lừa cẩn thận xếp ở dây cuối này Lừa cẩn thận này Đón này Abyssal Watt đứng ở vị trí đấy này Được chưa Lừa hết sức cẩn thận này Đây là lừa này Lừa này à, Lừa này không thấy sang soi này Sang luôn Rồi ok Nào như nào cậu ơi đứng ở đây luôn Ui mẹ đéo gặp nó gặp thằng kia Thôi xong rồi nhầm rồi Nhưng mà thằng này vẫn ăn được Tất nhiên là cái thằng này thì vẫn ăn được Nhưng cái thằng kia nó sang nó biết là tôi counter nó Và nó sẽ xếp lại Lộ mẹ nó rồi Máy gặt đấy Nó sang nó soi nó biết vị trí của tôi rồi Biết ngay mà Lộ mẹ hết cả hàng Cây thật tính toán Bị nhầm À thực ra là nó reset lại rồi Không tính toán lại được Lộ hết rồi Bây giờ nó sang nó soi tôi Nó lại chuyển lại đội hình Thế như này Khó nhờ Bây giờ cần phải làm như nào đây Cậu cứ xếp lại đội hình đi Tớ ra ngoài tớ cũng xếp lại nhá Nói cho biết Lừa lừa nó dây cuối anh em ạ Nó nhỏ thôi Không nó nghe thấy Nó nhỏ thôi, nó nhỏ thôi nhỏ thôi Đéo xếp lại Ờ, cậu tưởng tớ xếp lại, tớ không xếp lại Ờ Ôi vẫn chưa gặp nó lại Vẫn gặp được này tôi xong rồi Nó lại nghe thấy tôi nói đéo xếp lại rồi <laughs> Mẹ cày thế nhở Mẹ Tôi định lừa nó để, để tôi bảo nó là tôi xếp lại Nhưng tôi đéo xếp lại ở đây cuối để cho nó bị bất ngờ nhưng mà đéo gặp nó thôi xong rồi tôi đề phòng nó đá giờ stream thì tôi mới phải làm thế anh phải không tôi phải nói thật to ra để cho nó nghe thấy là tôi xếp lại nhưng thực ra tôi đéo xếp lại Đấy nhưng mà cuối cùng lại không gặp nó Cày thế Thôi xong rồi Round này lại gặp nó lại phải đấu trí lần nữa Đấu trí lần nữa Bây giờ phải làm nào đây Xếp lại hay không xếp lại đây Tôi xếp lại nhá Xếp lại Đấy tao xếp lại nhá Tao xếp lại Tao xếp lại Ồ tao xếp lại tao xếp lại Đấy tao xếp lại đây Xếp lại đây Ồ như nào như nào Có xếp lại nhá Ồ xếp lại đấy Xếp lại đấy. bắt LC luôn Mày chết mày bị bắt rồi LC bị bắt nhá Combo rất đẹp, lọc cọc rất đẹp Tuy nhiên chưa kịp trừ giáp LC bị bắt rồi, LC bắt chém chết LC luôn Được chưa anh em Được chưa, được chưa, được chưa, được chưa ừ. Nhưng mà chết mẹ đây là cái bóng của nó anh em à Rồi cày thế nhở Vẫn mới chỉ gặp cái bóng thôi đây nó là cái bóng thôi Nó không phải là phiên bản thật Nó lại sang soi được rồi Ôi mẹ ơi lé nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Nhanh nhanh đừng để nó, nó lộ lộ lộ lộ lộ lộ Đừng để cam lộ lộ Đừng để cam lộ lộ Lướt lại, lướt lại ngay Đừng để bị lộ Chết rồi Không biết có đá giờ chim không đây Đá giờ chim thì bỏ mẹ Cẩn thận nhá Đừng để nó bị lộ, đừng để nó bị lộ Dây cuối, dây cuối, dây cuối Không được Từ từ nhá, tớ không xếp lại đâu, tớ không xếp lại đâu Tao xếp lại, ờ, mày gặp lại đi gặp lại đi Ồ tớ lại hiếp lại Ui nhưng mà chết rồi Tại sao chết nhanh cái kia Thủ chết rồi Rao này chết rồi Ồ không không không, không chết Không chết cơ Ui anh em nhìn kia, Chiến thần rồi Chiến thần sắt đao killer Tốc độ máy gặt hơn tốc độ máy chém Ồ mà máy gặt với tốc độ máy chém Thì máy nào thì nhanh hơn nhỉ Không biết Chắc là cô chỉ bằng tốc độ lây lan của virus corona rồi trừ Covid thôi chứ còn À hay là nhanh bằng tốc độ lật mặt của Tuấn Cơm <laughs> Chắc thế <clears throat> Thôi nói chung là Cũng phải như thế thì nó mới Có tí màu sắc anh em ạ à. Lừa lừa nó Nó chỉ còn 33 máu thôi Thằng ấy nguy hiểm thật sự luôn Khá nguy hiểm đấy Ra cả bom rồi Còn cái, cái tầm này thì làm sao Tầm này chắc là tôi cần là cần cái gì Cần cái um, Cần cái chấm lan Cần cái uh, diều cuồng chiến anh em ạ Diều cuồng chiến Cấm đánh hai Ok diều cuồng chiến Không có Má ơi đồ này đồ khèo rồi Rồi cấm đánh đã Chả có đồ gì thôi lấy cái cái ấy anh em ạ Lấy cái tẩu Lấy cái tẩu chơi với bọn gót vậy Từ từ nhá Nó có sang không nhở Nó có sang không nhở Khá là nguy hiểm ở đây Gặp thằng God thì chắc thằng God đi ở round này rồi Round sau là solo một vs 1 rồi sẽ đấu trí ngay ở trên cái bàn cờ của chúng ta Ok thằng này thì chắc là không ăn được tôi đâu Tuy nhiên là chắc là nó chỉ lọt hai con bốn con cơ à? Còn năm máu Hay quá Tôi thậm chí còn đang có chuỗi kìa anh em kìa Abyssal Watt 3 Ui Lancer ra nhiều thế Đéo chơi Lancer chơi làm gì Trứng Đập QP luôn QP lên hai dí lên luôn Khống chế cực mạnh anh em ạ Có thêm một cái uh, cấm đánh hai nữa Cấm đánh cuối Kết hợp với cả Grim Chóc Quẹt mực Lọc cọc Khống chế liên tục Hay lắm Con bom là vẫn kịp đặt kia Ủa thôi chết mẹ Lần này sao một mình solo nhiều cái kia Có ăn được không Đấm chết LC rồi Thế thì các cậu Ờ ờ như nào như nào Ui rồi một chấp hết này anh em ơi Như nào Ờ mà từ lấy giờ toàn gặp bóng ạ Từ lấy giờ toàn gặp bóng tôi chả có cứa thêm tí nào Lẽ ra là phải cứa thêm được một chút máu của nó đấy Hơi nguy hiểm nhá Đánh đéo gì Warrior God à Ơ thì người ta thích chơi gì thì kệ người ta Ôi giời ơi mắc công gì Ông lại bảo người ta là đánh đéo gì Ông không chơi được Ông lại cứ bắt người ta chơi giống ông Người ta thích chơi God Warrior à, Như nào Ui rồi Combo đẹp y Trừ giáp hết Trừ giáp Trừ giáp Ủa như nào đùa được rồi anh em ơi Chém 3 phát chết LC anh em ạ à. Với cái tốc độ chém như thế này ui ui, đừng có tưởng là cậu có chuối, cậu đam to mà cậu ăn được tôi. Không dễ đâu, mà cờ đi chết từ bao giờ rồi. Đéo để ý cờ đi luôn, cờ đi ạ. cờ đi sau trận này sẽ có cái nhìn khác về... Ờ, à không, đấy chỉ là trong uh, tưởng tượng của tôi thôi, trong chuyện cổ tích thôi. Chứ cái nhìn thì nó vẫn thế thôi, vẫn ghét nhá, vẫn ghét. Đéo yêu quý gì đâu. Lừa lừa, lừa lừa anh em ơi. Đừng để lộ, đừng để lộ vị trí của con Abyssal Watt Đừng để lộ Đấy, nó lé kia ạ ờ ờ ờ cậu như nào ô cậu như nào cậu như nào cậu lại chuyển bị kịp rồi bị chậm tay rồi không kịp so với tớ như nào đừng im đến chết thôi ui giời ơi cậu nhầm rồi cậu nhầm rồi cậu ơi ô solo solo ui nó chém với tôi đam con này to quá mẹ không ổn Abyssal à, Watt lên 3 sao đi Không ổn ư rồi ôi kéo đến tượng lao thứ 45 ạ à đội hình fake đội hình glacio fake kéo được tới tận round thứ 45 kéo lết được ạ đánh coi như là ngang kèo với cả bọn Clyde glacio Avenger Clyde ba sao một nghìn đam ạ anh em thấy chưa kinh chưa Tôi cần cái chém lan anh em ơi Cần một cái chém lan cuối Hoặc là ít ra là cái gậy như ý Cái gậy như ý cũng có thể giúp chúng ta ăn được Đừng làm tao thất vọng ở cái round này nhá Cho xin gợi như ý thôi Không cần nhiều đâu Chém lan hoặc gợi như ý là được rồi Đá ma lăng ạ à. Ui rồi ôi Đồ ơi là đồ Thôi được Chúng ta kiếm một cái uh, vậy Cày thật Đồ thế này Trời đéo ơi nhở Mày ơi con LC của nó hai cái mặt lạ điên hai cái mặt lạ điên Một cái giáp Giáp cuối chém lan cuối ạ đồ nó đồ của nó thế giới hơn của tôi bao nhiêu luôn ấy giá nhưng mà tôi có cái lượng đồ như của nó thì chắc là tôi cũng có thể solo của nó đấy ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ rao cuối rồi rao cuối rồi bạn ơi rao cuối rồi combo combo đẹp bạn ơi combo lọc cọc lọc cọc lọc cọc được được lọc cọc lọc cọc hay quá được quá bạn ơi 17 máu chết luôn 17 máu chết luôn Chết luôn, chết luôn, chết luôn Ồ, oh, ồ, oh, như nào Ui rồi ui Anh em ơi Trận đấu quá là dễ dàng đối với tôi <laughs> Ui rồi Sao mà mình cảm thấy mình mình mình chơi hay thế nhỏ Ồ oh, Mình ờ, cảm thấy phục mình thế nhỏ bùa. Trận này còn gặp cái thằng Cloudy chuyên gáy bẩn Chuyên chuyên gáy bẩn trên các diễn đàn này Chửi CTD suốt chưa thấy cái trận này nói gì luôn Ờ vào không thể nói gì luôn Chơi Egosit ạ à. Chơi Egosit rồng Không thể nói gì ừ, Chắc là thắng thì bắt đầu mới nói Nhưng mà không thắng được thì thôi thua vậy nhá Chúng ta sẽ up cái clip này lên thôi Lưu danh sử sách thôi chứ còn gì nữa ừ, Đúng không anh em Chính xác anh em thấy hay thì anh em uh, để lại cho tôi một like nha anh em nhá Anh em nào chưa ấn đăng ký thì ấn đăng ký ủng hộ tôi Đấy và có thể là anh em ấn vào cái chuông để khi nào ra clip mới thì anh em có thông báo anh em vào xem luôn nhá Đấy, hoặc là những cái buổi livestream của tôi Rất nhiều anh em bảo là anh em không có xem được trực tiếp Bởi vì anh em không ấn vào cái chuông Và anh em nhớ nhá Tối nay sẽ có một cái trận sâu mét Và biết đâu đấy Khách mời của chúng ta ba KOL chơi cái bộ môn này lại có idol của anh em Hãy nhớ nhá 9 giờ 30 tối nay Tạm biệt anh em Bye bye